Chúng ta cùng nhau vào ví dụ số 1. Cho hình chóp SABC có thể tích bằng 12, gọi Y là trung điểm của SC. Thể tích của khối chóp SABI là bốn kết quả đây. À, chúng ta có hình vẽ như sau. Khối chóp SABC, Y là trung điểm của SC. À, bây giờ muốn tính thể tích của khối SABI thì ta xác định khó khăn đúng không? Thế ta phải dựa vào cái công thức vừa rồi, đúng không? Tỷ số thể tích V của S A B I chia cho V của S A B C đó em thấy này hình ờ, cái trên cái đoạn này như vậy dễ a phẩy a phẩy trùng a rồi b phẩy trùng với b rồi còn điểm này chính là c phẩy này y là c phẩy đúng không ta có tỷ số này sa trên sa em lấy này sa trên a sb trên sb SB chia SB à, SI trên SC SI trên SC cái đằng một cái đằng một SI trên SC Y là trung điểm của SC như vậy SI trên SC bằng 1 phần phần 2 đúng không mà thể tích khối này là bằng 12 do vậy rút ra V của SABI bằng 1 phần 2 V của SABC bằng 1 phần 2 nhân 12 thì sẽ bằng 6. Rất đơn giản đúng không? Ví dụ 1 ta chọn đáp án B.